Alo, anh cho em hỏi ờ, cái ờ, xe điện ờ, x mà bật chìa khóa lên là tự động nó chạy luôn á, nó là lỗi gì đấy nhá? Bật chìa khóa lên tự động nó chạy luôn à anh? Ừ, chạy lùi không à? Mà thấy thế là nó không chạy. Chạy lùi không á? Chạy lùi và chạy tiến, nói chung là hẳn cả lùi cả tiến, tự động chạy luôn. Thế anh, anh cho hỏi là anh là là là thợ xe máy hay là thợ xe điện hay là người dùng? Dạ em uh, thợ xe máy à mà xe máy. Nhà, họ sửa xe điện nhờ sửa thì em coi cho họ thôi À, tức là phải hỏi thì mới xem là phải là thợ thì mới hướng dẫn được chứ còn nếu mà người dùng thì tốt nhất là mình phải mang ra thợ. Dạ dạ. Anh, anh là thợ xe máy đúng đấy. không? Dạ dạ. Bây giờ nhá, anh kiểm tra cái con IC là tay IC đa năng đúng không? Ờ, à, con này là cái đầu họ thay IC đa năng á. Như em thay IC khác rồi. Anh thay IC khác là anh thay IC đa năng hay là IC xịn? ý sẽ xin luôn ý sẽ ờ, tám trăm à không tám trăm hay là bao nhiêu không quan trọng quan trọng là anh thay IC đa năng hay là IC theo xe IC xin luôn á xịn luôn á thế yeah. Dạ. anh đo cái mắt động cơ nó còn sống không động cơ thì ờ, không bộ cảm biến ở trong động cơ còn tốt không bộ cảm biến à À, thế Đấy thì không là... không phải anh thay động anh không phân biệt được IC đa năng với IC zin rồi không Bây giờ... đa năng họ thay xe đa năng mà em nhưng mà anh thay thương. vào là anh thay IC zin hay là IC đa năng IC thương IC của hàng IC của xe anh mua đúng IC của cái xe hãng xe đấy à dạ xmen năm bình nhá biết là xmen năm bình rồi nhưng mà bây giờ IC nó có hai loại một loại là đa năng và một loại là zin theo xe hai cái à, loại đấy nó có cơ chế hoạt động khác nhau anh phải phân biệt được thì em mới hướng dẫn anh được thì em thấy loại dính theo xe đó dính theo xe gì thế mắt của nó còn ngon không anh đo mắt chưa đó hết rồi mới chứ em đậu vô hành mình thì cày được hả nói chung em đo từ hết rồi đo này như đó hết rồi đúng à không chạy chạy nói nói chung là từ bật chìa khóa lên là nó chạy luôn chứ không cần ga luôn á biết rồi bật chìa khóa lên nó chạy không cần ga hay gì dạ em bây giờ anh đo tay ga chưa tay ga em thay tay ga luôn rồi đó thay luôn rồi mà nó vẫn chạy nó tự chạy trong trường hợp đấy là nó bị thiếu mát đấy thiếu mát tay ga đấy thì em ờ, câu mặt tay ga thì ông từ trên tay ga xuống luôn cái mặt của nó là dây đen đúng không em đâu đâu được tiền luôn mà nó bây giờ anh làm này nhá dạ. anh tháo toàn bộ cái tất cả những cái rắc cắm từ con IC vào xe ra ngoài không có để cái gì cả sau đó anh đấu dạ. như này nhá dạ. anh đấu ba cái dây ba pha anh biết rồi đúng không rồi hai dây nguồn vào IC rồi dây sau khóa đấu trực tiếp không qua ổ khóa nữa yeah. Dạ. sau đó tay ga thì không đấu lên tay ga nữa lấy cái tay ga mới cắm thẳng vào IC đấy yeah. Dạ. cắm thẳng vào IC nhá yeah, dạ, yeah. đấu năm cái dây mắt vào đấu như vậy mà nó còn tự chạy thì phải kiểm tra xem nếu như IC đa năng thì nó có cái dây đảo chiều đấy rút cái dây đảo chiều ra thế còn là IC zin không có cái dây đảo chiều đơn giản là thế thôi đừng có tham đấu nhiều nó không có yeah. Dạ. cái gì khó khăn cả tại vì là mình đấu quá nhiều dây một lúc vào mình tham mình đấu vào chưa biết dây nào nó xung đột với dây nào cả thợ xe máy thường như thế một Đúng. ngày phải phỏng chục ông gọi điện đến hỏi đừng có đấu tham đấu những cái dây cơ bản đấy thôi sau khi xe dạ, em chạy ngon rồi cho dạ, em hỏi cái giấy đi nhá em dắt hai giấy đi vô là tự động bàn tay mà rút ra thôi cái giấy mà đào chiêu nữa lui với tiền đó cái xe cái IC của anh có cái đấy đúng không dạ yeah đi đấy là IC đa năng đâu phải IC zin đâu mà anh chẳng phân biệt rút được cái anh đi ra là nó không chạy hả rút cái đấy ra là nó không chạy mà đương nhiên là rút cái đấy ra thì nó không chạy rồi vì cái dây đấy nó đâu có cần tay ga đâu dây đấy nó dùng để đảo chiều mà nó đảo một chút nó nhớ cái chiều ấy xong rồi mình rút ra thì nó nhớ chiều luôn rồi mình cứ để đấy thì nó cứ lúc tiến lúc lùi bây giờ nó đang chạy lùi thì anh cắm vào cho nó chạy tiến thì anh rút ra ngay anh hiểu yeah. Dạ. chưa yeah. Dạ anh rút ra ngay sau đó thì anh ga là nó sẽ chạy và dạ. hôm nào hết dịch thì bố trí đi học một khóa nhá không có không dạ. làm được đâu cái đấy là cơ bản rồi anh nghe thấy chưa dạ dạ con IC anh thay đấy là IC đa năng IC đa năng mà anh cắm cái dây đảo chiều thì lúc nó quay tiến lúc nó quay lùi là xe không chạy được và bây giờ anh tháo toàn bộ những cái dây ra anh đấu như em vừa hướng dẫn đấu những dây cơ bản đấy thôi đấu tay ga ngoài trực tiếp vào ga cho nó chạy ngon rồi đấu lên trên và dạ, tháo cái dạ, dây dạ. đảo chiều ra nhá dạ, dạ. dạ đấy nhưng không phải là ICZIN đâu bây giờ bây giờ chốc anh anh mở trên kênh youtube ấy, của bác sĩ xe điện đấy vào youtube của bác sĩ xe điện ông tìm đến cái video mà phân biệt IC đa năng và IC xem hết cái video đấy là có thể làm được cái pha này ngon dạ dạ dạ rồi hôm nào đăng ký một khóa học đi đi học cho nó ngon đi không cũng không làm được đâu bởi vì là đơn giản như thế mà mình không nắm được thì mình làm mò thì thì có ngày đền chết nhá